dưỡng như vậy là nó đẹp long lanh luôn để làm được cái hỗn hợp này chúng ta trước tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái à, chai nước rửa chén nha các bạn lại nước rửa chén là loại nào cũng được miễn là nước rửa chén là được nước rửa chén và cái thứ hai là xăng A92 hay là A95 gì cũng được nha các bạn hai thứ này hai thứ này sẽ trộn lẫn với nhau với tỷ, lệ là 21 nha các bạn hai xăng và một nước rửa chén các bạn hãy nhớ hai xăng và một nước rửa chén các bạn mà pha sai là nó sẽ không có ra cái gì hết đây đây là mình à, đây là cái à, pha bị sai nè các bạn để chút nữa để mình à, cho các bạn xem cái này mình dùng cái nước rửa chén loại màu xanh nên nó ra cũng màu trắng xanh nè nhưng mà cái này pha sai thì chút nữa mình cho các bạn xem thế nào là sai thì bây giờ chúng ta sẽ ờ, đông một nước rửa chén và hai xăng vừa cái này ờ, miễn phí bởi vì ở ờ, nhà có sẵn nữa các bạn nhà có sẵn lấy lấy của vợ đi xài thôi chúng ta sẽ chế vào cái chai nha các bạn và tiếp tục đông ờ, hai hai xăng rồi bây giờ thì các bạn chỉ việc à, đóng nắp lại và lắc cho nó đều lên đóng nắp kỹ lên nha các bạn rồi ờ, lắc như vậy là tương đối đều rồi nha các bạn giờ mình sẽ thử cho các bạn xem thì à, đây là cái hỗn hợp mình pha sai đi thì mình chế ra cho các bạn xem đó đây là cái hỗn hợp mình pha cho nó làm cho nó bị sai đi á thì chế ra sẽ nó phải là nửa tiếng nó mới sôi bọt lên được nha các bạn còn cái này cái này cũng chúng ta có thể ờ, làm và đóng chai xài được ờ, vài tháng trời cũng được Đó, các bạn xem nó sẽ sôi bọt lên nè đó sôi bọt lên từ từ các bạn không thì cái ờ, cái xăng á thì nó ăn dầu nhớt là các bạn biết rồi á cái xăng là nó ăn dầu nhớt thì à, người ta rửa dầu nhớt à, máy móc các thứ đồ cũng theo hay rửa bằng dầu hoặc là xăng và cái à, nước rửa chén này nè, thì là một cái dạng chất tẩy rửa thì nó là tẩy rửa thì hai cái này nó kết hợp với nhau thì là ra một cái một cái thứ khác nha các bạn các bạn theo nó ra bọt và nó giữ cái cái xăng tức là nó không cho cái hơi xăng nó bốc ra ngoài có bốc nhưng mà bốc rất ít tức là nó nó giữ cái hơi xăng và cái hơi xăng như chẳng hạn như mình quét lên một cái máy á, thì nó cái xăng á, thì nó sẽ bốc bốc hơi liền tại vì nó nó sẽ khô liền và nó không thấm vào những cái à, kẽ hở và những cái dầu đánh tan dầu mỡ được nhưng mà cái này cái này thì nó sẽ giữ cái hơi xăng lại nó không cho cái hơi xăng không bốc hơi và nó sẽ có chất tẩy rửa của nước rửa chén và xăng hai cái thứ trộn lại nó sẽ à, tẩy rửa dầu nhớt rất là lẹ nha các bạn đây mình thử lại một miếng nữa cho các bạn xem ha các bạn thấy cái này pha sai nè nửa tiếng đồng hồ sau nó mới bắt đầu nó sôi nó sôi từ từ từ mà sôi rất là ít đó là pha sai nha các bạn các bạn nhớ cho mình nha pha tỷ lệ 21 nha các bạn okay, coi nè coi nè to lên thấy không và tiếp đến là đây là sút nha các bạn sút cái này là một dạng chất tẩy rửa cực mạnh thì đây là sút có hóa học là NaOH nha các bạn công thức hóa học là NaOH thì cái sốt này là cái chất ờ, tẩy rửa ờ, dạng cực mạnh nó có thể hòa tan hòa lẫn vào trong nước thì chúng ta sẽ lấy cái này chúng ta sẽ ờ, rửa máy móc mà cái máy móc nào mà đừng có sơn nha các bạn chứ cái máy móc mà máy mà sơn thì nó sẽ tróc sơn hết nha các bạn chúng ta đây là có nước sẵn rồi nè chúng ta sẽ hòa lẫn vào nước thì cái dạng à, này nó không có hòa với dầu bất cứ loại dầu gì nha các bạn nó chỉ hòa với nước được thôi thì mình sẽ lấy hòa với nước nè cái này à, mình à, mở nắp mình mở bọc ra thì cái này nó hút nước nha các bạn để mình để mà để mà không đậy nắp á, thì nó sẽ hút hơi nước và nó sẽ thành sền sệt như vậy các bạn còn nếu mà chưa thì nó sẽ rắn như vậy nó rắn nó sẽ ra một bịch trắng cái này mà khi mà tác dụng với nước á, thì nó sẽ ấm lên nó sẽ nóng lên nha các bạn nó sẽ nóng lên và cái này chúng ta sẽ à, đóng vào một cái chai và sẽ đi à, để dành đó nhiều khi muốn cần rửa một cái gì đó thì chúng ta sẽ à, lấy cái này lấy cái cọ mà nói trước các bạn là cái cọ mà nhúng vào cái này là cái cọ nó sẽ queo luôn nha các bạn bởi vì chúng ta sẽ xài chỉ xài một lần một thôi tức là nếu mà xài nhanh á, thì chúng ta sẽ ờ, rửa liền thì cái cọ nó không sao mà chúng ta để lâu thì cái cọ nó sẽ queo nó sẽ chảy cái cọ ra cái này ở vùng miền quê mình á, là để dùng để tẩy ờ, mũ cao su nha các bạn cái hạn như mũ cao su nó dính trên cái ờ, cái tô cái chén đồ á cái thùng đựng mũ á tất cả những cái đó cái mũ su dính lên nó bám lên lâu ngày nó dính cứng ngắc luôn không thể nào tẩy ra được thì chúng ta sẽ dùng cái này ngâm ngâm cái đó vào cái nước dung dịch này thì nó sẽ à, rã ra từ từ và nó tan ra tan mất đi hết thì bây giờ chúng ta đóng vào chai đi đóng vào chai để dành Ừ, cái chai nó nóng lên luôn nè hình chưa đủ cái nhiệt độ để làm cho cái chai này nó queo nha các bạn nóng chỉ là nóng ấm thôi chứ không phải là nóng ờ, để làm cho queo cái chai này rồi chúng ta có dung dịch này thì à, mỗi lần à, cận xài thì chúng ta chỉ việc à, đổ ra và quét nó lên vật cận xài thôi nha các bạn một càng ngày nó càng nóng lên nóng dữ nè rồi chúng ta đi thử vào một cái máy cho các bạn xem nha ở đây mình không có xe phân khối lớn mà vậy mình dùng mình rửa vô cái xe phân khối nhỏ nha các bạn phân khối nhỏ thì à, sên nó rất là dơ dơ kinh khủng dơ gấp mấy chục lần cả cái xe phân khối lớn phân khối lớn còn bạn có cái nước dưỡng sên đồ và các bạn lau chùi thường xuyên còn cái này tôi mới mở cà tay ra nên nó rất là dơ nha các bạn và nó rất là dơ và tôi sẽ dùng cái sốt này nước sốt này là pha loãng và mình sẽ ờ, quét lên cái sên xe này nha các bạn Rồi trước khi quét mình sẽ cho các bạn xem cái sên xem cái độ dơ của sên rồi mình sẽ quét luôn chỗ này luôn bạn thấy cái độ dơ của cái sên là gì rồi dạ, mình sẽ quét cho các bạn cái này nó nó gấp ừ, nhiều lần xà bông nữa các bạn nó mạnh gấp nhiều lần cái xà bông của mình thay vì mình trà rửa bằng à, à, bằng xà bông cũng được đúng không nhưng không mình xài bằng cái à, sốt này Thank you. tra sân này các bạn sạch hô luôn các bạn cũng vẫn còn ít ít các bạn biết tại sao mình không dùng cái xà bông với xăng không bởi vì à, cái sên của ẹt ẹt với lại winner rồi lại xe phân khối lớn rồi thì bên trong nó có à, đệm cái miếng cao su mà cao su mà nó đụng với lại xăng ha, thì nó sẽ nở ra và nó sẽ làm cứng cái sên lại nha các bạn bởi vậy mình không có sử dụng đến cái à, cái chất kia mà mình sử dụng đến cái à, suốt này không thôi nha các bạn ở đây các bạn xem lại kỹ lại nha Sơn đẹp long lanh luôn không? Tại nó cái sơn này là sơn xe máy chứ không phải là ở bên sơn, sơn xe phân khối nhỏ chứ không phải là sơn phân khối lớn mà xe phân khối lớn thì lúc nào nó cũng luôn sạch nha các bạn còn xe này nó mình mới tháo cặp tay ra nó dơ cực kỳ luôn đây đây cặp tay mình mới tháo ra đây thấy ớn không ừ, cặp tay mới tháo ra nè cái kinh khủng luôn á bởi vậy nó dơ lắm mình mình rửa sạch được như vậy là hay lắm rồi nha các bạn và tiếp đến mình sẽ à, dưỡng sên bằng cái à, RB7 mình tự làm nha các bạn thì à, như cái RB7 trước mình làm là 10 dầu chuối 10 dầu diesel và một nhớt nhớt xe máy các bạn thì lần này mình xài cái dưỡng sên thì mình sẽ, sẽ sử dụng là chỉ có năm thôi năm dầu chuối và năm ừ, dầu diesel và một nhớ nha các bạn dưỡng như vậy là nó đẹp long lanh luôn Đây là cách mình làm ra để giảm chi phí mua những cái chai xịt cho những bạn xài xe phân khối lớn Axiter à, hoặc là Opiner đó các bạn hoặc là xe mô tô đó để mình à, mình này mình tự làm để giảm chi phí thôi chứ thực chất ờ, các bạn mua xài mấy thứ đó nó rất là tốn kém thì cái này mình sẽ à, sử dụng làm tại nhà và sử dụng cho riêng mình và đây là cái bánh nhông nó dưa cực kỳ các bạn đang thui à nó thấm dính ở đây luôn à, khô luôn à. đang thui luôn à. giờ mình thử cái dung dịch này nha các bạn Giờ, giờ nó đã tan hết bọt rồi các bạn Giờ mình lấy đi uh, xịt nước nha các bạn nó hết cái màu đen rồi giờ nó chuyển thành cái màu nguyên thủy của nó là cái màu xám các bạn thấy không thấy màu xám không hết cái màu đen rồi à bên đây nè bên đây vẫn còn đen thui nè à, thấy không bên đây vẫn còn đen thui nè bên đây giờ màu, màu xám nè màu xám màu nguyên thủy của nó màu gan đó nha các bạn màu của của gan bạn thấy không ở đây đang thôi nè còn đang thôi nè cái màu của nó thì không thể tẩy à, cho nó sạch được nha các bạn và đây là sốt mình đã đóng vào chai này nha các bạn và cái à, cái sốt này nó có để lâu ngày thì nó có thể ăn lủng cái chai này nha các bạn sốt này nó ăn rất là mạnh cái sốt này là nó người ta làm xà bông người ta có bỏ cái sốt này vào bỏ cái sốt này vào bởi vì nó cái sốt này nó nó ăn mòn và nó rất là trơn chỉ cần nhiễm một giọt vô tay bằng chà bằng tay thôi bằng chà bằng rửa 10 phút sau mới hết được cái sốt này nha các bạn cái độ trơn của nó nha các bạn thì cái sốt này cái ở trong cái cho mà để mà rọn bón ruộng rồi các bạn cho cao su á thì nó sẽ nó có sốt trong đó nha các bạn có thành phần sút trong đó thì à, trước khi làm này mình phải à, đeo cái bao tay này vào các bạn chúng ta sẽ chế vào một cái à, bất cứ một cái gì ca hay gì đó để mình mình quét thôi nha bạn thì cái sốt này mình quét bằng cái cọ và nếu mà mình quét liền á thì mình sẽ à, rửa lại cái cọ này các bạn mình không là bỏ là nó queo luôn cái cọ này luôn á và giờ thì chúng ta sẽ xịt nước nha các bạn mình sẽ dùng máy ờ, xịt áp lực ờ, lại này mình xịt Rồi xong hết nước rồi, rồi hết nước rồi. Và tiếp đến mình sẽ quét cái dung dịch này lên nha các bạn. phải sôi mình sẽ xuống nó sôi giống như vậy giống như là mình à, cạo râu mà mình phải trét kem đó các bạn thì bình thường à, nó cạo muốn cạo râu mà cho nó đứt á, thì à, nó manh nó mềm á, thì mình trát nước lên nó cũng mềm thôi nhưng mà trát nước rồi nó cũng phải sẽ khô vậy mình trét cái uh, kem lên thì nó giữ cái hơi nước cũng như cái xăng này cũng vậy thì mình trét cái này lên thì nó cái có nó có bọt thì nó sẽ giữ cái hơi nước và nó sẽ uh, giữ cái hơi xăng và nó sẽ lâu bốc hơi xăng và nó thấm vô các dầu mỡ để tính ra dầu mỡ nha các bạn rồi ờ, vậy được rồi giờ mình sẽ à, xịt nước lên nha các bạn mỗi tanh luôn các bạn nhìn là mỗi tanh luôn sẵn sạch như thai à, hết nước à? bên trong hốc này à, tối quá không thấy các bạn cái này là không cần phải à, dùng tay dùng cọ quần chải rồi gì hết các bạn chỉ cần quét à, hai thứ này lên thôi là nó tự nó sẽ trắng bóc lên liền mình làm như vậy mình phải à, cho cái nước nó chảy ra ngoài này nha các bạn chứ không thôi để nó chảy xuống hồ cá này là chết cá hết nha các bạn thì như đây là cái nước ừ, mồi nè các bạn nước mọi nó chảy xuống đây nè xuống hồ đây là mình có cái mọi thì à, để biết à, được à, cái nước mọi này nó có bị nhiễm phèn hay nhiễm sắt hay là nhiễm mặn gì hay không á thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để phân biệt được cái nước bị nhiễm phèn nhiễm sắt và nhiễm mặn như chẳng hạn như miền Tây nó hay bị nước bị nhiễm mặn nha các bạn bị, nhiễm mặn thì tưới vô cây thì nó sẽ chết cây hết như mấy cây này nè như ừ, mới trồng nè à, tưới vô thì nó sẽ chết cây hết vậy à, clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, à, cách để phân biệt cái dùng cái dung dịch để mà nhận biết được nha các bạn